nằm nghe sóng vô từng lớp xa bọt tràn theo từng làn gió đưa một vầng trắng sáng như tình yêu chúng ta vượt ngàn hải lý cũng không xa biển rộng đất trời chỉ có ta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 lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian đời anh sẽ đẹp vì có em ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ai ân không còn những chiều bâng khuâng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 xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân lánh xa ưu phiền đắng cay trần xa. đời anh sẽ đẹp vì có em ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm biển xanh cát trắng sông hòa nhịp ai ân không còn những chiều bâng khuâng không còn những chiều bâng